em ơi đi trốn với anh mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh chạy con xe anh chở em trong tràn mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh mình ngủ một giấc mà không cần báo thức giờ nằm mà khi anh đang trong ca trực em thì đang lo ngày mai dạng đường ôi những thứ chán trường không tèo nào hao hức mình rời thành phố chật chội náo nức nơi mà cả việc thở cũng làm ta lao lực mới chỉ có đường xa làm anh thấy rào rực muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời Hay gió về hay bão táp mưa rơi Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời Thì theo anh đi trốn em ơi Lòng em mơ mơ yeah. cùng anh đi đến tận cùng Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu Biết mấy là yêu cho vừa Xiết mấy thời gian cho vừa Khi yêu ta mơ về nhau yeah. Để thấy lắm lúc lòng mình nhẹ nhiều khi Muốn đem hết tất cả để mà đi sống đời vẻ vang từ lên voi xuống chó danh vọng hoặc bẻ bàn chỉ muốn em mạ với nhau qua ngày tháng hè suối cầu nước mát lửa hồng khi đông sang nhưng ta càng lớn càng không có sức phòng thủ đời cuốn xô ta cả khi ta trốn trong phòng ngủ âu lo theo về chúng ta đã khóa ba lần cửa trốn đi trốn đi không để giết ta lần nữa em ơi đi trốn với nhau kề vòng xe đó nếu mình đi tới đâu để cho nắng cháy cho bụi phủ vai gầy để cơm kề áo kề no đủ vai này sau lưng là bụi trước mặt đường chân trời mình kề những luật lệ mà mình thường vâng lời đời nói mình vô trách nhiệm có vẻ không ngoan ư ừ thì một lần mình là trẻ không ngoan anh chưa từng lên cố không cho cuộc đời anh Sẽ là mây nắng kéo đến hay trời ngời xanh Nhưng nếu em muốn thấy chân trời mới toan Thì em ơi đi trốn với anh nhiều hơn bầu không khí nhiều hơn bầu không khí bớt đi những mệt nhoài bớt đi những mệt nhoài cuộc đời đó được mấy cuộc đời đó được mấy mình đi như sớm mai mình đi như à, sớm à, mai em ơi đi trốn với anh mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh chạy con xe anh chở em chồng chành mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh và sẽ là những bình minh không có tiếng chuông báo thức và tất cả điều đó làm anh thấy hào hứng cho vừa yêu ta mơ về nhau để thấy lắm lúc lòng mình nhẹ nhiều khi muốn đem hết tất cả để mà đi nhưng tất cả một mình sống như những đôi nóc không nhà sống rất dậy một nơi xa anh em break